dạ kính thưa tổ tiên dạ kính thưa tất cả quốc dân việt dạ kính thưa tất cả tục giáo dạ kính thưa tất cả người trên thế giới hết tình hình mất nước rồi cộng sản nó đưa tàu qua sai những cái vùng đặc biệt không cho người Việt Nam tới để xây xác ăn thịt người người Việt Nam còn ăn thịt Mỹ ăn thịt người Mỹ ăn thịt người Việt Nam tàu Trung Quốc mang rợ rất nguy hiểm này tất cả thầy cờ và cứu dân cứu nước thầy đó cứu nước và kính thưa tất cả người trên thế giới và kính thưa 180 thông đương được rồi và Liên Quốc Antonio tiếng Anh chắc thay đổi còn nó thay lá cờ là cứu dân cũng được tăng quốc dân thay cờ và thay cái bán quốc ca và dạ, đăng ca này này ca đại việt thống nhất nước đại việt đại bản quốc ca là cư dân chúng nước tất cả con ngao quân đội đứng hành cây cờ lấy hiệu cộng sáng ra cái nghi hiệu đại việt lên tổng thống trùng tiếng anh chào thầy cờ đại việt được cứu được cho nhân loại cứu được nước mỹ khi Việt Nam thay được cái lá cờ đại Việt thì nước Mỹ được bình an, nhân loại được bình an. Thấy hình quan tướng đại Việt.